Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại cùng với chị ở trong buổi phát trực tiếp tối nay cùng với Học Văn Chị Hiên. Không biết là bây giờ thì các bạn đã có thể lên xem phần phát trực tiếp ở trong buổi tối ngày hôm nay chưa? Nhưng mà như tiêu đề chị đã nói ở đây cùng với các bạn rồi, đó là dạo gần đây thì có rất là nhiều bạn nhắn tin cho chị và đặt câu hỏi cho chị rằng chị ơi, đối với cái câu nghị luận văn học ý, em cực kỳ băn khoăn không biết làm thế nào để có thể mở bài vừa nhanh vừa hay. Liệu chị có thể hướng dẫn cho bọn em trong một phần phát trực tiếp được được không? Thật ra thì cái phần hướng dẫn về viết mở bài này chị đã hướng dẫn cho các bạn không dưới 2-3 lần đâu. Thế nhưng mà các bạn vẫn bị quên và các bạn vẫn bị gặp khó khăn ở trong cái phần này. Thế nên là ngày hôm nay chị muốn có thể giới thiệu cùng với các bạn nói lại một lần nữa với chúng mình về việc là đối với dạng đề nghị luận văn học cụ thể là dạng đề phân tích thì chúng mình có thể viết mở bài như thế nào đây? Được không nào? Các bạn ơi, xin chào các em, các bạn đã có mặt ở đây chưa ạ? Xin chào các bạn, chị chào các bạn nhé Ok, xin chào các em à, Có thể là cuối tuần này thì sẽ rất là nhiều bạn thi thử đúng không nào Và chị nghĩ là đây là những cái thứ mà chúng mình có thể dùng được luôn đấy Đồng ý không? Đây là cái thứ mà chúng mình có thể dùng được luôn đấy Bây giờ thì chúng mình sẽ cùng bắt đầu luôn với nhau được chưa? À, xin chào các em, rất là nhiều bạn đã lên xem phần phát trực tiếp trong buổi tối hôm nay rồi Rồi, xin chào các bạn nhé 200 bạn, 200 đối thủ 200 <laughs> đối thủ đang có mặt ở đây Bây giờ thì chúng mình sẽ cùng bắt đầu luôn này Trước khi mà chúng ta vào cái phần viết mở bài thì chị xin được một lần nữa nhắc lại với các bạn về cái dạng đề trọng tâm của năm nay đó chính là dạng đề phân tích. Thì đối với cái dạng đề này, chúng mình sẽ có một cái cấu trúc cơ bản trước nhá. Chúng mình sẽ có một cái cấu trúc cho dạng đề này trước và các em cần phải đặc biệt lưu ý giúp chị nhá. Đó là chúng ta sẽ bao gồm phần mở bài này, bao gồm phần thân bài này và bao gồm phần kết bài này. Đây là bố cục của một bài văn nghị luận văn học và chính là cái dạng, cái câu mà giúp cho các bạn được 5 điểm ấy. Được không nào? Đây là cái câu mà giúp cho các bạn được 5 điểm đấy Thì các bạn sẽ lưu ý ở đây giúp cho chị này Đối với cái phần mở bài này thì đương nhiên Vẫn sẽ là dẫn dắt cộng với đặt vấn đề được không ạ? À? Phần mở bài của chúng mình sẽ là dẫn dắt cộng với đặt vấn đề. Ở trong phần thân bài này thì các bạn sẽ hết sức lưu ý giúp cho chị nhá. Đó chính là chúng mình sẽ chia thành các luận điểm. Khi mà các bạn đã chia được thành các luận điểm rồi thì các bạn sẽ cảm thấy là cái cách viết nó đơn giản hơn rất là nhiều nhá. Các bạn sẽ thấy ở trong phần thân bài này đối với cái dạng đề phân tích là cái dạng đề cơ bản nhất nhưng cũng chính là dạng đề quan trọng nhất trong năm nay thì chúng mình sẽ có luận điểm 1 này. Luận điểm 2 này và luận điểm 3 Đương nhiên là trong số 3 luận điểm này thì luận điểm 2 của chúng mình là luận điểm quan trọng nhất đúng không nào? Hãy lưu ý giúp chị nhé. Thì ở trong luận điểm 1 này chúng ta sẽ làm về tác giả và tác phẩm. Tác giả và tác phẩm. Ok chưa ạ? Nói chung là thông tin về tác giả và tác phẩm. Ok chưa ạ? Cái thứ hai chúng ta sẽ có đó là luận điểm quan trọng nhất, luận điểm phân tích ở trong cái phần này thì các bạn sẽ làm rõ giúp cho chị về giá trị nội dung và giá trị nghệ thuật của cái vấn đề mà các bạn đang cần phải phân tích và làm rõ. Ok chưa nào? Và sau đó cái luận điểm số 3 thì các bạn sẽ khái quát giúp cho chị có thể mở rộng vấn đề ở chỗ này. Và sau đó phần kết bài chúng ta sẽ khẳng định lại cái vấn đề chúng ta vừa nghị luận và chúng ta sẽ đưa ra cái cảm nhận cá nhân của các em về cái vấn đề mà các bạn vừa trình bày. Được chưa nào? Thì đây là cái cấu trúc chung cho dạng đề phân tích sẽ có rất là nhiều bạn cảm thấy băn khoăn là thật ra thì cái phần thân bài và kết bài em có thể viết được đấy chị ạ. Nhưng mà cái phần mở bài thường ngốn của em cực kỳ nhiều thời gian. À, cồn ngốn của em cực kỳ nhiều thời gian. Thế thì chị mới bảo các bạn rằng là Hãy lưu ý rằng nếu như hỏi chị về thời gian chuẩn để chúng ta viết một cái mở bài ấy Thì cả cái phần đọc đề của các bạn, cả cái phần viết cái mở bài của các bạn thì các bạn chỉ nên làm trong khoảng thời gian là từ 5 cho đến 10 phút thôi Nhớ chưa? Nếu như các em mà cứ ngồi đấy các em cứ yên lặng và các bạn chống cằm, các bạn nghĩ ngợi mọi thứ luôn ấy Thì chị sợ rằng là thời gian chết của các bạn sẽ khiến cho các bạn hỏng mất cái bài văn này đấy vì thời gian chúng mình có là không có nhiều Nên các em sẽ lưu ý giúp chị nhá Là chúng mình sẽ chỉ có từ 5 đến 10 phút thôi Đồng ý không? Hãy lưu ý là chúng mình sẽ chỉ có từ 5 đến 10 phút thôi Hết sức lưu ý giúp cho chị nha Hết sức lưu ý giúp cho chị Rồi, à chị ơi mở bài em hay bị bí từ lắm Đây, bây giờ sẽ là cái phần gọi là giải đáp cho các bạn Hướng dẫn là mở bài Hướng dẫn là mở bài À các bạn ơi có nhiều cách làm mở bài lắm các em ạ Nhưng mà trước khi mà đến với những cái hướng dẫn cụ thể về việc làm mở bài Thì chị sẽ giới thiệu với các bạn một số những cái mở bài xuất hiện trong cuốn hộp nhạc văn chương này Tuyển tập 50 bài văn mẫu trọng tâm của chị nhá Chị sẽ có một số mở bài như sau Các bạn xem là các bạn có thể áp dụng được không Đây ví dụ chị sẽ lấy một vài mở bài ở trong này Ở trong đây đều là những cái mở bài rất là ấn tượng mà chị nghĩ là các bạn có thể có thể sử dụng được không ạ? Ví dụ đối với cái mở bài này Đây là một cái mở bài về trích đoạn đất nước trích trong trường ca mặt đường khát vọng này Như sau Không biết từ bao giờ Hình ảnh đất nước đã nghiêng mình trong thi ca nghệ thuật Như một điểm hẹn tâm hồn cho rất nhiều văn nghệ sĩ Xuân Diệu đã từng viết Tổ quốc tôi như một con tàu, mũi tàu, mỗi thuyền ta đó, mũi Cà Mau. Hay chế lan viên cũng đã không kìm được lòng mình mà thốt lên rằng Tổ quốc bao giờ đẹp thế này chăng? Đưa đâu, chưa đâu và cả trong những ngày đẹp nhất khi Nguyễn Trãi làm thơ và đánh giặc, Nguyễn Du viết kiều, đất nước hóa thành văn. Thì Nguyễn Khoa Điềm, con người của vùng đất Huế nặng tình, nặng nghĩa, lại viết về đất nước với những khía cạnh hết sức thân thuộc gần gũi bình dị. Thông qua bản trường ca mang tên Mặt đường khát vọng, mà tiêu biểu là trích đoạn đất nước trong chương thứ 5. Với hình tượng trung tâm là đất nước, Nguyễn Khoa Điềm đã cho độc giả thấy được tư tưởng mới mẻ trong hành trình lý giải cội nguồn nguồn về đất nước và đặc biệt là trong 9 câu thơ đầu. Các bạn thấy không ạ? Đây là một cái mở bài đạt yêu cầu. Được chưa? Đây là một cái mở bài đạt yêu cầu. Phải không ạ? Bởi vì chúng ta thấy rằng là rõ ràng đây là một cái mở bài đang đề cập đến được dẫn dắt được vào vấn đề là phân tích 9 câu thơ đầu trong trích đoạn đất nước của nhà thơ Nguyễn Khoa Điệp. Đồng ý không ạ? À bạn muốn đặt sách thì các em sẽ nhắn tin cho các anh chị admin fanpage học văn chị Hiên nhé Ngoài ra thì ở trong cuốn sách này còn rất là nhiều những cái mở bài hay nữa Mà các bạn cũng có thể áp dụng với tất cả những cái đề khác nhau Được không ạ? Với tất cả những cái đề khác nhau các bạn đều có thể áp dụng được À các bạn ơi, chị biết là các em có nhiều yêu cầu lắm Nhưng mà nói chung là chúng mình cứ bình tĩnh Chị sẽ hướng dẫn cho các bạn hết mọi thứ luôn Nên các em cứ bình tĩnh Nếu muốn đặt sách thì nhanh chóng nhắn tin cho admin fanpage học văn chị Hiên nhá hay là đây chị có thêm một cái một cái mở bài nữa cho các bạn có rất là nhiều những cái mở bài hay ở đây mà các bạn có thể học hỏi và đương nhiên là đối với những cái tác phẩm ấy đối với những cái bài viết mà về cái tác phẩm mà chúng ta đang tìm thì các em có thể tìm thấy và tham khảo ở đây đưa thành chuyển thành cái mở bài của mình luôn Ok chưa ạ? Nhiều lắm, nhiều bài viết lắm Chị không biết là bây giờ nên chia sẻ với các bạn về bài viết nào đây <laughs> Mai em làm 3 tờ là được rồi, không cần nhiều à À rồi ok, được không ạ? À? Các bạn ơi, nhiều lắm Đây ví dụ chúng ta có một cái mở bài như thế này Tác giả Nguyễn Ngọc Tư từng tâm sự Gì lừng lơ cũng được chỉ tình yêu là không. Lời viết ấy khiến cho biết bao trái tim rung lên những nhịp bồi hồi, tự nhìn lại về tình yêu của chính mình đang giữ. Thế nhưng khi đọc những dòng viết này, trong lòng tôi lại trào lên biết bao suy nghĩ về thế giới văn chương nghệ thuật. Bởi vì nghệ thuật là lĩnh vực của cái độc đáo, Thế nên những người nghệ sĩ sáng tác vốn dĩ không thể lừng lơ trong điều mình nghĩ mình viết. Sứ mệnh của nhà văn chẳng phải là đi đến tận cùng để tìm ra giọng nói của riêng mình hay sao? Đọc tác phẩm Người lái đò sông Đà của nhà văn Nguyễn Tuân, ta mới thấy được người nghệ sĩ ấy đã dám đi đến tận cùng để người đọc thấy được sự khác biệt, sự độc đáo trong ngòi bút Nguyễn Tuân được thể hiện rất rõ trong việc xây dựng thành công hình tượng người lái đò sông Đà trong thiên tùy bút của ông. Ví dụ là như vậy <laughs> Được không? Đấy là một cái mở bài rất là hay Và rất là mới lạ cho người lái đò sông đà Của nhà văn Nguyễn Tuân Ok chưa ạ? Rồi, đấy là hai cái mở bài ví dụ. Bây giờ chị sẽ hướng dẫn các bạn để các bạn tự biết cách làm này. Các em lưu ý giúp cho chị nhá. Chúng ta có thể đi từ tác giả. Cụ thể là đi từ thông tin tác giả nhé. Đồng ý không? Trước tiên chúng mình có thể đi từ thông tin tác giả. Với cái phần thông tin tác giả này ấy thì các bạn sẽ lưu ý giúp cho chị Đó là các em cần phải liệt kê ra những cái thông tin cần thiết Ví dụ, các em đang hỏi chị về vợ nhập thì chúng ta có kim lân ở đây các em ghi ra những cái thông tin về Kim Lân cho chị nhá Những cái thông tin về Kim Lân sẽ bao gồm này Đây là một cái tấm gương về ý chí nghị lực vươn lên trong cuộc sống Đúng không ạ? Đề tài mà Kim Lân thường lựa chọn trong những trang viết của mình Đó chính là viết về nông dân và nông thôn Việt Nam Đúng chưa nào? Chúng ta thấy rằng giọng văn của Kim Lân ấy là một cái giọng văn rất là gần gũi giản dị, đúng không ạ? à gần gũi giản dị và nói như nhà văn Nguyên Hồng thì đây là một trong số những cái tác giả nguyện một lòng đi về với đất với người với thuần hậu nguyên thủy của cuộc sống nông thôn. Được chưa nào? Thế thì từ những cái ý như vậy chúng ta cũng thấy rằng là là cái cái gọi là cái thể loại sở trường của Kim Lân đó chính là truyện ngắn. Thế thì các bạn hoàn toàn có thể chủ động giúp cho chị là viết một cái mở bài từ Kim Lân đây là một cái cách cực kỳ hiệu quả cho các bạn luôn Chị lấy ví dụ một cách đơn giản như thế này nhá Đó chính là Trong nền văn học Việt Nam hiện đại Nhà văn Kim Lân được biết tới với hình ảnh của một người nghệ sĩ Mang trong mình một giọng văn gần gũi giản dị đôn hậu Đề tài người nghệ sĩ này thường viết lựa chọn trong những tác phẩm của mình Đó chính là viết về nông dân và nông thôn Việt Nam Nói như nhà văn Nguyên Hồng Thì đây là nhà văn nguyện một đời đi về với đất với người Với thuần hậu nguyên thủy của cuộc sống nông thôn được chưa ạ? Một trong số những bài tác phẩm, một trong số những truyện ngắn tiêu biểu của tác giả này Đó là truyện ngắn Vợ Nhặt đã gây ấn tượng sâu đậm trong lòng người đọc với hình ảnh của nhân vật chính Anh Cu tràng với những diễn biến tâm trạng khi nhặt được vợ Ví dụ là như vậy Hiểu ý chị không? Thế thì cái vấn đề nằm ở chỗ là chị muốn nói với các em Dẫn dắt và đặt vấn đề Phần dẫn dắt các bạn có thể linh hoạt thay đổi Còn phần đặt vấn đề thì chúng ta vẫn phải đảm bảo cái việc là trên đề bài đang hỏi về vấn đề gì thì ở trong cái này chúng ta phải trả lời được cho việc là à trong phần mở bài tôi phải nói được một lát nữa ở phần thân bài tôi sẽ trình bày về cái điều đó hiểu ý chị chưa đồng ý với chị chưa Nhá, hiểu ý không nào? Đấy, thì ví dụ là như vậy chúng ta có thể đi từ thông tin tác giả Vậy thì đối với cái cách đầu tiên đi từ thông tin tác giả ấy Thì làm ơn giúp cho chị Đó là các em phải nắm được thông tin về tác giả này Và các bạn có thể tận dụng thông tin về tác giả này Được chưa ạ? Cái cách số 2 các bạn có thể đi từ đề tài Nhá Cái cách số 2 các bạn có thể đi từ đề tài Được không ạ? À? à nếu như mà chúng ta thấy rằng là Chúng ta nói về đề tài của từng tác phẩm thì chúng ta đều biết rồi Mỗi tác phẩm thì lại có một cái đề tài riêng Đúng chưa nào? À, mỗi tác phẩm thì lại có một cái đề tài riêng và đương nhiên là chúng ta sẽ dựa vào cái đề tài đó để chúng ta viết một cái mở bài dẫn dắt. Sẽ có một cái công thức cụ thể cho đề tài này nhưng bản thân chị thì chị nghĩ rằng là các bạn cứ chủ động viết nhá. Bản thân các em, các em cứ chủ động viết nhá. Chị lấy một cái ví dụ đơn giản cho các bạn. À, chúng ta có thể viết về um, hình ảnh người đàn bà hàng trài chẳng hạn thì chúng ta thấy rằng đây là một trong số những cái tác phẩm gì ạ? Đây là một trong số những cái tác phẩm mà à viết về hình ảnh người phụ nữ vẻ đẹp của người phụ nữ hay là hình ảnh của một người mẹ nghèo, ví dụ là như thế. Thế thì chúng ta có thể lấy những cái câu thơ của nhà thơ Chế Lan Viên hay là những cái câu thơ trong bài thơ Mẹ và Quả của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm ấy. Đấy ví dụ là con dù lớn, nhà thơ chế Lan Viên đã từng viết trong những vần thơ của mình Con dù lớn vẫn là con của mẹ, đi hết đời, lòng mẹ vẫn theo con Không biết từ bao giờ hình ảnh những người mẹ đã trở đi trở lại trong những tác phẩm văn chương Để lại biết bao nhiêu những ấn tượng trong lòng bạn đọc Đó là hình ảnh về người mẹ nghèo ở trong tác phẩm Vợ Nhặt của nhà văn Kim Lân, người mẹ Bắc Bộ Đúng không ạ? À? à là hình ảnh người mẹ nào đó và để rồi gây ấn tượng sâu đậm trong lòng độc giả là hình ảnh người phụ nữ gạch ngang người mẹ ở làng trài nghèo với cái lòng yêu thương con sâu sắc qua hình tượng nhân vật người đàn bà hàng trài. Ví dụ là như thế. Hiểu ý chị chưa? Đồng ý không? Thì đấy là cái cách mà chúng mình đi từ đề tài nhá. Đấy là cái cách mà chúng mình đi từ đề tài nhá. Các em đồng ý với chị không nào? À, đấy là cái cách mà chúng mình đi từ đề tài nhá. Được chưa ạ? Được không? Được không? À, có một cái mở bài... À, có một cái mở bài khá là hay như thế này. Được không ạ? À? có một cái mở bài khá là hay như thế này Mà đây là một cái mở bài hình như là một bạn thi trung học phổ thông Một bạn thi giải quốc gia bạn ấy đã dùng Và có một bạn học sinh của chị ấy đã mượn cái ý tưởng đó để đưa vào trong cái bài viết của mình Thì bạn ấy có viết một cái mở bài về chiếc thuyền ngoài xa như sau Các em có thể áp dụng nhá, như thế này trên đỉnh núi Odenzer kỳ diệu, nơi có những vòm hoa thạch thảo tim tím mơ màng. Andersen đã nhặt lấy những hạt giống trên luống đất người dân cày mà dệt lên những bài ca bất tận. Những phù sa của một dòng sông Mississippi miền Tây nước Mỹ đã bồi đắp cho những trang văn của Mark Twain để rồi đến tận bây giờ. Hơi ấm và chất mặn nồng của con người miền Tây vẫn gây ra những ám ảnh gợi cho ta nhớ về những chuyến phiêu lưu, những cuộc đời ưa mạo hiểm. Có thể thấy, thành công của mỗi người nghệ sĩ đều phải bắt nguồn từ việc anh ta buộc chặt trái tim mình với cuộc đời và nhìn cuộc đời ấy bằng lăng kính đa chiều. Và Nguyễn Minh Châu cũng đã buộc chặt trọn vẹn trái tim mình với cuộc đời như thế qua chuyện ngắn Chiếc thuyền ngoài xa. Câu chuyện để lại ấn tượng trong lòng bạn đọc bởi hai phát hiện độc đáo nhưng chứa đầy đối lập của nghệ sĩ Phùng. Ví dụ là như thế. Hiểu không? Hiểu không? À có một cái bạn nói với chị rằng là có nên đưa cái hoàn cảnh xuất xứ vào đây luôn không thì chị khuyên các em là các em nên tách ra thành một cái luận điểm ở phần thân bài thì nó sẽ hợp lý hơn Còn ở trên này các bạn chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ giúp chị đó chính là Các em nêu ra được cái vấn đề các bạn cần giải quyết trong phần thân bài là ok được không ạ? À? Có lẽ là chị nghĩ sẽ có rất là nhiều bạn tua lại cái phần mở bài vừa rồi để tham khảo Thì đây là một cái mở bài mà một bạn học sinh của chị bạn ấy cũng đã học hỏi Bạn ấy đã tìm hiểu từ những cái bài văn à, gọi là thi quốc gia Để bạn ấy đưa vào bài viết của mình Thì chị nghĩ là đây cũng là một cái cách rất là sáng tạo để kết nối được không ạ? À? Đấy thì thì các em có thể tham khảo nhá Các bạn có thể tham khảo Đấy là một trong những cái mở bài của một bạn học sinh Ở trong lớp online của chị <laughs> Các em có thể tham khảo nhá Đồng ý không? Đồng ý không? Đấy là một cái mở bài từ đề tài À không phải là từ đề tài mà đây là từ một cái cách dẫn dắt từ gì ạ? À từ những cái gọi là nói chung là cái này nó cũng không thuộc cách gì cả. Không phải thông tin tác giả mà cũng không thuộc đề tài. Ở đây người ta chỉ đang muốn nói đến cái vai trò của một cái tác phẩm văn học của người nghệ sĩ với tác phẩm văn học của mình thôi. <laughs> Đồng ý không nào? Nhá. Còn cách số 3, các em cũng có thể đi đó chính là chúng mình có thể đi từ nhận định. Được không ạ? À? Ví dụ như đối với cái việc đi từ nhận định này thì chúng mình có một cái đề bài như sau. Chúng mình có một cái có có một cái mở bài như sau. Nam Cao đã từng chăn trở về nghề viết, mỗi tác phẩm giá trị phải là một tác phẩm vượt lên trên bờ cõi và giới hạn, phải chứa đựng cái gì đó lớn lao mạnh mẽ lại vừa đau đớn phấn khởi. Nó ca tụng lòng thương tình bác ái sự công bình, nó làm cho người gần người hơn. Phải chăng vì thế mà chiếc thuyền ngoài xa của Nguyễn Minh Châu cứ gây ám ảnh cho hồn ta mãi. Mỗi trang văn như thấm đẫm giá trị nhân đạo khi chúng ta biết và hiểu thêm về một số phận con người lao động nghèo khổ, người đàn bà hàng trài. Thế nhưng đằng sau bi kịch của người phụ nữ ấy phải gánh chịu vẫn là vẻ đẹp tâm hồn khuất lấp sáng ngời. Ví dụ là như vậy. Đồng ý không? <laughs> Đấy là một cái mà lấy một cái nhận định của Nam Cao Nói về vai trò của nhà văn Nói về vai trò của một tác phẩm văn học Thế nào được coi là một tác phẩm văn học đúng nghĩa Và sau đó dẫn vào chiếc thuyền ngoài xa của Nguyễn Minh Châu Và sau đó thì bắt đầu dẫn vào hình ảnh người đàn bà hàng trài Từng bước, từng bước, từng bước một Đồng ý không ạ? Thì đấy nhá, chị đã đáp ứng nguyện vọng của các bạn là cung cấp cho các bạn một số những cái mở bài rồi nhá. Được không ạ? Ngoài ra thì các bạn có thể tham khảo thêm ở trong cái cuốn tuyển tập 50 bài văn mẫu trọng tâm này. Đồng ý chưa nào? Nhá, chị đã giải đáp rồi mà Lan Lan chị đã nói rồi là nên tách thành một đoạn riêng ở phần thân bài chứ không nên đưa tất cả những cái xuất xứ hoàn cảnh sáng tác vào trong phần mở bài đâu. Chị đã chị đã giải đáp rồi mà. <laughs> chị đã giải đáp rồi mà. Được không nào? Rồi các bạn ơi, thì đấy là ba cái cách đơn giản nhất và ngắn gọn nhất để chị cung cấp cho các bạn trong buổi ngày hôm nay. Và buổi phát trực tiếp ngày hôm nay thì chúng mình cũng sẽ chỉ trò chuyện với nhau như vậy thôi. Nhanh chóng, được không ạ? À? Chị rất là hy vọng là à, trong thời gian tới, sắp tới là sẽ có chiến dịch dậy sớm để ôn văn cùng với chị. Đó là một cái cách à, gì ạ? Đó là một cái cách mà để chúng mình sẽ gọi là vừa rèn luyện được cái sự tỉnh táo học hành này mà lại có người học cùng nữa. Mà đây lại là gì ạ? Đây lại là cái miễn phí nữa. Nên chị rất là hy vọng các bạn có thể tham gia. Được không ạ? À? Các bạn có thể tham gia Còn nếu ai muốn mua cuốn này Để tham khảo những cái mở bài rất là đặc biệt vừa rồi Thì các em có thể nhắn tin cho fanpage Học Văn Chị Hiên Đồng ý không ạ? À? Nếu như hỏi chị là cách nào là cách mở bài hay nhất Thì bản thân chị nghĩ rằng là cách nào nó cũng sẽ có một cái hay riêng Điều quan trọng là chúng ta phải biết lựa chọn những cái câu từ dẫn chứng mọi thứ độc đáo để đưa vào Thì cái mở bài của các bạn mới hay được Ok chưa ạ? À? Đồng ý không? Nhá, đồng ý không có hết nha em nhá Tác phẩm nào cũng có hết Tác phẩm nào cũng có hết Rồi, buổi tối ngày hôm nay Học nhanh, gọn mà hiệu quả như vậy thôi Và chị sẽ hẹn gặp lại các bạn vào trong phần phát trực tiếp gần nhất của chúng mình nhá Bạn nào chưa nghe được có thể chủ động xem lại Chị cảm ơn các bạn rất là nhiều Bởi vì các bạn đã dành thời gian cho chị trong buổi tối này Ôn thi thật là tốt và đạt kết quả thật là cao nhá Đồng ý không? Xin chào, hẹn gặp lại các bạn Bye bye Tạm biệt nhé, chúc buổi tối vui vẻ